Chào bạn, tôi Kem Nguyễn, chuyên gia đào tạo FMI Điều Chiến Và trong tuần này Kem Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi liên quan đến món ăn của Hàn Quốc Trong đó có món ăn phô kỳ được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích cũng như là các chủ quán quan tâm Và trong video này Kem Nguyễn sẽ đưa ra một vài phân tích để giúp bạn có thể hiểu được về món ăn somoki cũng như là cách lựa chọn nguyên liệu đầu vào một số những nguồn tư liệu để chúng ta có thể tham khảo hành và chi tiết và để tạo ra món ăn somoki thì bước đầu tiên đó là bước lựa chọn về mặt nguyên liệu nguyên liệu đảm bảo yếu tố tươi ngon và chất lượng nguyên liệu để tạo ra món ăn tteokbokki gồm có nước súp cay của Hàn Quốc bánh gạo cay à, chả cá xúc xích à, rau cũng như là mè đen hoặc là mè trắng cái đó thì chúng ta có thể à, chuẩn bị thêm phô mai nếu như chúng ta muốn dùng thêm và sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong về mặt là nguyên liệu chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai đó là bước thực hành trong bước thực hành mình đều có công thức có tỷ lệ và quy trình chế biến ra món ăn sau khi thời gian để ra món. Để biết thêm các chi tiết thì các bạn có thể tham khảo học về cái món ăn của Hàn Quốc và cách chế biến ra món ăn tteokbokki mà Kevin Nguyên đã phát triển thành những video và một cách chi tiết để các bạn có thể dễ dàng trong việc học tập và thực hành. Nếu các bạn là quan tâm đến khoa học này, các bạn có thể follow Kevin Nguyên bằng cách nút đăng ký, nhấn vào nút tìm hiểu thêm hay là để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận và Kevin Nguyên sẽ phản hồi lại bạn. Trong video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Kevin Nguyễn.